rất đẹp phải không ạ 13 tháng 2 năm 2022 tôi sẽ lấy duy nhất giải 3 này 3.3 tôi sẽ bắt con 5 này kết hợp với giải 3.5 tôi bắt con 2 này 5 gấp số 2 ngày sau sẽ nổ về con 5225 phải không ạ rất đẹp phải không anh em 2552 anh em nhắc